kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người Lại tiếp tục quay trở lại con đường mang tên tấm lòng vàng và Hiện tại thì trời ờ, khá là nắng đẹp Nhưng mà tiếc là hôm nay thì bà con lại đi gặt hết quý cô bác anh chị ạ Người ta tranh thủ lúc nắng đấy à, ờ, Mọi người là đi gặt Đâm ra cũng không còn ai nên mình cũng chỉ à, kêu gọi huy động được hơn 10 người thôi Đấy thì à, mấy anh em đây là cũng động viên nhau đảo Và mình đổ được bao nhiêu thì mình đổ Đấy là có lẽ là Giang cũng không có thời gian để ghi hình cho quý bác anh chị có thể mọi người xem được thì giang cũng phải vào làm mọi người cùng mọi người chở cùng mọi người nữa nên là đến đoạn nào mà mình ghi hình lại cho quý bác anh chị cùng theo dõi thì ờ, mọi người là hãy thông cảm nhé Thôi thì ờ, mấy anh em mình đang đảo có hơn uh, ờ, 10 người đâu, sáu bảy người tám người dưới này và mấy chị em phụ nữ ở trên đó sau khi ờ, mà Giang ờ, đã xúc hết vào bao rồi anh em thì ờ, có, hôm nay là có 7 người thôi cứ ba anh chị ạ chở ấy thì anh em nó chở dần lên thì mình xúc vào xong thì bắt đầu thì mấy anh em mình sẽ cùng nhau chở Đấy, xe Giang thì chở hai bao nhé cùng ba anh chị nhé bao đằng sau nữa bao đằng trước Đấy. bây giờ mình sẽ chở lên trên đó để làm cùng anh em nhé Đấy, lên trên đó được đoạn nào thì mình ghi hình để cho các anh chị xem theo dõi để mọi người xem mà không thì Giang cũng phải bận thời gian để đi chở cùng mọi người lên đổ cho nó nhanh ấy bây giờ mình à, sẽ lên trên đấy nhé à, xin mời quý à, ba anh chị tiếp tục theo dõi video đi đâu cha ơi chui bà con là đi đi gạt hết rồi không không còn ai nữa khó khăn để tìm người Bắt đầu thì uh, mình sẽ nối tiếp từ cái đoạn uh, cũ đợt trước của anh chị nhá Đây, mình sẽ nối từ đây đi này Xe mình vừa trở lên cùng anh em Trên này thì uh, cũng không có ai cả Chỉ có năm sáu người chị em phụ nữ thôi các anh chị nhá Mọi người là đi uh, gạt hết rồi Không còn ai cả Cho nên mình cũng vừa phải làm nữa Và phải chở đâu, không có thời gian để mà ghi hình nữa các anh chị ấy Đấy, đổ được có hơn một uh, 2 mét thôi Đấy rất là ít người luôn mình rất là khó khăn nhưng mình vẫn động viên bà con là cố gắng để làm mình tranh thủ ngày nào nắng đẹp như này mình làm cái đó nó tốt trong thời gian trước thì giang cũng bảo clip trước mình nói là, là bà con thời gian tới là nắng là mọi người là đi làm hết để tìm người rất là khó luôn đấy còn vài người thôi giờ mình lại tiếp tục xuống chở của anh em để cho nó nhanh nhé những đoạn nào xong được đoạn nào thì mình tiếp tục ghi hình lại cho các anh chị cùng xem các bạn chị là khoảng 12 giờ trưa rồi Bây giờ mình cố gắng là đảo Một cái khối này mình chở được một bao Nếu anh em chở được một bao nữa thì à, mình sẽ nghỉ thôi Chiều mình lại tiếp tục cho mọi người ăn cơm đó Cảm ơn anh chị nhé chuyến cuối cùng là muốn anh em mình đảo dưới mang lên đây với chị nhé tại là trưa thì mình sẽ ờ, nghỉ ăn cơm một chút đã chiều thì mình lại tiếp tục đảo tiếp Đó. đổ có một uh, chút này thôi anh nhận nhớ sáng nay sáng nay là sớm thì cho buổi đấy biết ờ, rồi anh em mình làm uhm. tìm người rất là khó khăn thôi đi ăn cơm thôi đi lên ngồi lên xe đi ngồi xe ấy mình hôm nay là rất là chuẩn hôm nay là phải cho cha về đảo bốn cối thôi đúng rồi thùng lợn thì á con lợn thì chưa ấy được mà thùng lợn vẫn chết phải đi làm đường đó mà hôm nay hôm nào mới thì ờ, thùng lợn sau ok rồi chịu khó giúp anh em nhé để bắt hết hai con thôi còn được hai bao thì ờ, không đi chở một bao đây đã mua mua để làm giống rồi thì phải mua con cái còn con đi thì không phải mua thì mình mình đi tốc độ nhanh một bao <laughs> xe anh rồi cái xe anh hỏng mốt rồi xe này bây giờ xe sắp việc rồi xe đấy để đèo xe của anh có mười mấy triệu 18 triệu xe về xe cha thì hai mấy triệu thì khỏe hơn phân khối của xe xe của anh ấy của em thì dung tích xi linh của nó chỉ có 97 thôi còn của như của như cha với của chú tuổi thì có 110 này. À rồi. 110 luôn. Ừ. Nó khỏe hơn. Bây giờ lúa mới khỏe nhưng mà bây giờ cũ rồi ăn mới chơi. Không phải làm nhiều đâu. mới con xe tầm 25 30 triệu. Nếu mà xe mới thì mấy rồi anh Văn ừ. Xe cũ có có hỏi Bao mình làm bao đời đời. Bây giờ thì ờ, xe cũ thì hết tiền rồi đi 나 했긴. 야. nhỉ? đang nào anh anh ấy mua cái con 25 triệu. Thế. Nhưng mà sẽ yếu lắm. Ừ, cái xịn thì đi đường mấy năm hoặc là mấy năm rồi thì đây ra hồ. Đó là mà. Đó. Đó chứ đang lên trên này này bảy người chở thôi cô bác chị ạ nó bảy người nhóc đang bảy người chở chị ấy mỗi người hai bao mỗi người hai bao thì nhanh thôi cuối à, hai bao mười mấy bao qua mười bao rồi cha nay anh đếm là đủ bốn mươi mấy bao rồi chị hay bò hay chỉ thì à, nhiều người thì nhiều người thì à, bao nhiều người thì mất do bà con là đi gạt hết đây huy động cả bản mới được có 10 người mới được Ủa, nó có 8 mét thôi đi vào chỗ này chỗ này cố gắng là cố gắng làm cho đến 6 6 giờ 18 giờ mấy anh em mình mới nghỉ nhé hôm nay tám tám xe thì chúng ta cố gắng làm cho thi nhiều 30 xe thì Bây giờ là anh Giang này. Anh Giang này ủng hộ nhân dân này. Là bây giờ hôm nay dân chỉ có bằng này người thôi. Nhưng mà anh Giang rất là cố gắng ủng hộ nhân dân bà con nhân dân nhân hôm nay trời do thời tiết nó nắng nóng nên anh giang ờ, bà con nó đi gặt thế hôm nay anh anh, giang phải à, bắt tay vào làm hôm nay chỉ có 7 xe 7 cái xe chạy ờ, buổi sáng để thấy anh xúc nhanh không được không Hả? anh làm có được không năng suất không cho phát biểu đi có anh giang rất là có năng suất năng khéo ừ. rất là có năng khéo để để xúc ờ, cái bữa này để lên trên uh, đường giải đường lên đường thôn lên cơ bản tích tụ các khe đùi bên dưới này hôm nay con có anh anh giam rất là cố gắng chở được có một chuyến đi lên trên này thì tiếp tục là buổi chiều nay thì mình lại tiếp tục đảo cũng anh chị nhé trộn nào ừ, ít người rất là khó khăn luôn đấy tuy là trời nắng rất là đẹp to luôn mà mình đổ cái là chiều ờ, nó khô ngay cái này cho cao lên một chút này em ạ Hả? cao lên một chút này nữa vâng ừ cho cao lên nữa cao bên đúng rồi đấy đấy cho cao lên à, bằng này này nhá dạ. ừ. cố gắng cho cao lên một chút để dạ. nó dày dày thì à, sau này à, mình đi nó chắc đường hơn dạ. đó là nó nó ấy không đủ tiêu chuẩn ấy. chung là rất là khó khăn hôm nay là có 7 người chở các anh chị nhé mình lên thì à, tranh thủ ghi hình Trời nắng khá là to đẹp mà Bà con đi gặt hết thì không còn ai nữa Con người để mà làm Đông như hôm trước thì nắng này chắc mình làm được, à, tầm uh, xuống đến đoạn dưới kia rồi sáng thì mình nối đây này Nối lên đây Chiều tiếp tục là nối từ đây đi Những bảy anh em à, với nhau là vừa tự chỗ tự đảo tự quân trường này thì à, ba chị em phụ nữ bốn chị em à, một à, người con trai là đảo vừa xoa này Đấy luôn. nhớ em nhá tí nó cho dày dày lên nhá ừ, chứ là nó nông quá giờ mình lại tiếp tục xuống dưới đấy để chở nhé các anh chị nhé bây giờ là rồi Ừ. Rồi chả. Nó cũng bắt được trật. Không còn ai nhờ. Hả? Không ai giúp nhờ, chán thật. Tự mình làm mình chơi đó nhờ. Ồ, có nó không biết kè. Wow. Chơi. Chơi với nó đủ đi rồi. してあげさせてもらって。 đào chia mới đào đi đào đi mình đổ được tí nào mình đổ nguyên vật này trong thì đâu ít người làm ít người Đúng chị em này không à, lười ra ra được nào nào nào nào ai chơi chơi nào nào nào tí nào mình chơi thì đấy nắng mình này nghỉ Đúng không? con này quá nhẹ này cầm nước này làm luôn này. Em một đứa mà không làm như thế để đường sang này bà con đi vất vả các cháu đi học Đến trường ok tốt thì nói là tốt tiếng hồng mông ấy ok á ok là được tiếng anh có tiếng hồng mông mình cơ tiếng hồng mông nói như nào ok là ok được đấy hảo sư là như nào tiếng hồng mông được đấy hả tiếng hồng mông nói là được đấy tốt tiếng hồng mông nói là được tốt nói là tốt đấy đó là um, Cô <laughs> tiếng hơn môn thủ tốt không biết à? Đó nó anh cũng chẳng biết đâu Ô, thì cứ nói đi, sao không biết? Nói là... Um... sao? Tiếng hơn môn tốt nói nào, được, tốt <laughs> Anh đang học tiếng hơn mông mà hầu chưa? <coughs> Mình nhắn co à, Tiếng mông nói là... À, lo Lo à? Đấy, thế thôi, mình lại phải <laughs> tốt tốt đấy đúng trong thể đấy ví dụ như anh đang đảo si đảo bữa này anh mà chat được như này thì em để em này nói câu để ra đang lo cái gì nhỉ cái gì quên nhỉ mà là lo. lo đấy thì em khen anh đi lo đấy đấy còn nhìn nữa là tiếng hâm mong anh sẽ hiểu dần nhé ôi giời ôi anh thấy em như này thì anh bảo lo lo đấy là được không cần phải làm nhẵn quá đâu này mọi người cứ đấy là cái đủ từ cao được cao lên nó dốc cách à, một phân như này bán này hai ba phân này. bán bốn thế thôi đó đúng thì em cứ khen anh tốt thôi thế mà không nói được cô bé người hâm bông này chưa biết tiếng hâm bông luôn mông <laughs> chip Bao đủ mông Bao đủ mông Bao đủ mông Đấy em mới cứ Hôm nay làm DOP đấy Không ai chịu Không ai làm nữa Lò Lò là được Lò Đấy nước bắt nước vào đúng Ô, cái này buộc thân nút à Người đừng buộc chết này cơ, khó cười Chưa biết cách buộc ấy rồi Hả? Ờ, ừ Mọi người đừng buộc chết này nha, buộc chết này nó khó cười Cắt luôn đi, khó sao Cái này một người buộc thắt nút dễ mà Thắt nút thôi Buộc thắt nút cho mọi người không biết buộc thắt nút à Buộc thắt nút cái mình rút phát ra được ấy nở từ trên quần đây Ô lê à, đó, Xem được nhá đó, Lo Lo Lo Đấy, phải bảo gút lo Đi trai hâm hông nữa Lo, lo, lo Nó những con chữ con, những con đèn lo Đấy. Đó. Dạ. Ủa mọi người không biết buộc đâu. Cám mọi người. Không biết buộc, buộc như thế này không. Không được ra. Ô, cái này phải dạy người hâm mông thắt nốt rồi. Có người hâm mông không biết buộc rồi. À? Có dao nhỉ? Có kìa.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 làm chơi đâu. À. Chạy làm đi. À. Nhân đỏ. Má đi, đây nắng mà. không càng giá còn tốt. Đó, đó, đó. Ngoài vậy. Không vấn đề gì đâu. Mày qua chụp ca, mày là chụp cho là chín á. Máy quay rồi hát rồi vài lông đây. Ờ đúng rồi. Đấy, nhàn nhàn thế mà nhìn đây. Tôi tắt tí khác nữa. Mẹ ơi to đi của Rơi luôn Rõ luôn Rõ Buộc kết này vào Anh em tí buộc cách buộc cho nó rút dễ hơn Người buộc như này này Và người thắt nút như này này Đấy, cái thắt nút này này Giật rồi phát ra ra Chết Đó, hiểu chưa?

đi đây Thôi thịt nào hả Đây cái chỉ còn tung Đi hết luôn đây của anh đang anh đang có ý định thế à? ừ, chưa biết được bán cho em xinh xinh này anh đường này em xinh xinh này mua là bán luôn chắc tám ờ, em xinh xinh này xinh xinh này hỏi mua là bán luôn bán như con gái thôi bán tay thôi không mua không bán tay dạ. đó không bán gì đâu gì trời chị Bán cho con gái Bởi vì xe này xe nữ con gái đi Cho nó đi chợ, chơi, mua sắm Lai cái gì cả không sao đâu chó kia đó ờ, vâng cứ đoạn nó nháo nháo thôi in lên để nó có cát cái này nhiều sỏi giữa đang đảo cái đều anh kéo cái chỗ nó có cát đây lên trên này để xoa đó, có bột đấy rồi. đầm đầm nó ra nước rồi lên nước kia yeah, sẽ vạch vạch hết thôi kia cũng không chịu rất là ít người luôn các anh chị nên là làm nó không được năng suất lắm chuyển muộn